Chào các em học sinh thân yêu Vậy là chúng ta đã giải quyết xong cái bài bài học liên quan đến các quy tắc tính đạo hàm cũng như là cái, các công thức tính đạo hàm của hàm số sơ cấp Và đó thầy đã đưa cho các em khá nhiều ví dụ rồi Và các em đã được luyện tập thành thạo cái tính đạo hàm của hàm số rồi Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái việc tính đạo hàm của hàm số để đi giải quyết các bài toán liên quan đến ứng dụng của đạo hàm ở phần lý thuyết đạo hàm phần định nghĩa thầy có nói về phần ứng dụng thì đối với đạo hàm thì nó sẽ có ứng dụng sang hình học đó là gì đó là hệ số góc của tiếp tuyến vậy thì có hệ số góc rồi thì chúng ta sẽ viết được phương trình tiếp tuyến đi qua điểm phương trình tiếp tuyến tại điểm hay là một số bài cũng liên quan đến tiếp tuyến song song tiếp tuyến vuông góc ok chưa Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu toàn bộ nội dung liên quan đến phần tiếp tuyến này và phần nó chính là phần ứng dụng của đạo hàm, đó chính là tiếp tuyến của đồ thị hàm số. Và phần này thầy sẽ đưa cho các em ba cái dạng toán chính. Dạng toán đầu tiên đó là tiếp tuyến tại điểm của đồ thị hàm số. Dạng toán số 2 đó là tiếp tuyến liên quan đến hệ số góc. Liên quan đến hệ số góc tức là gì? Cho hệ số góc. Đó, hoặc là cho vuông góc hoặc là cho song song. Và dạng toán số 3 khó hơn cả, tức là nó chỉ phức tạp hơn một chút thôi nhưng cũng là khó hơn cả so với tất cả các dạng toán liên quan trước đó nha. Đó chính là tiếp tuyến đi qua điểm. Ok chưa? Đấy chính là ba dạng tiếp tuyến cơ bản mà chúng ta sẽ được tìm hiểu ở bài học hôm nay. Và chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, đó là gì? Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại một điểm nằm trên đồ thị hàm số đó. Ok chưa? Chúng ta sẽ đi vào cái phương trình tiếp tuyến tại một điểm. Lý thuyết đầu tiên. Để viết phương trình tiếp tuyến tại điểm thì các em chú ý phần lý thuyết như sau cho thầy. Cho cái hàm số y bằng fx xác định trên tập k và điểm m có tọa độ là x0, y0 và nhớ ở đây cho thầy điểm M bắt buộc phải đối, thuộc đồ thị hàm số. Hiểu chưa? Khi đó phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm M nó sẽ có dạng dạng như sau. Y bằng f phẩy x0 nhân với x trừ đi x0 cộng với y0. Hiểu chưa? Thầy sẽ viết lại cái công thức ra đây cho các em cho các em nhìn nhá. Y bằng này f phẩy x0 nhân với x trừ đi x0 cộng với y0. Các em chú ý, x0, y0 là những giá trị chúng ta biết rồi. Nó chính là hoành độ và tung độ của tiếp điểm, hiểu chưa? Mà lúc này ta gọi là tiếp điểm. Và ở đây chúng ta có một cái đại lượng. Đó là gì? F phẩy x0. Anh này ta gọi đó là hệ số góc. Hệ số góc của tiếp tuyến. Ok chưa? Thì thầy giả sử trên cái mặt phẳng tọa độ, đây là một tiếp tuyến. Đây là một đường thẳng này. Và đường thẳng này thầy cứ coi nó là tiếp tuyến của một cái đồ thị hàm số nào đó đi. Vậy nó tạo với cái tia OX. Nhớ là tia OX nha. Một góc alpha thì đây là góc tạo bởi tiếp tuyến với tiêu x và anh này sẽ sinh ra cái hệ số góc f phẩy x0 sẽ bằng gì? Tang của alpha. Nhớ cho thầy cái điều này nhá. Để chúng ta sẽ giải quyết các bài toán uh, vận dụng cao liên quan đến tiếp tuyến của hàm số này. Được chưa? Tiếp tuyến của đồ thị hàm số. Đấy chính là về phần tiếp tuyến của đồ thị ám số tại điểm cho trước hoặc là tại điểm mà chúng ta có thể tìm được trên cái đồ thị hàm số đó. Và các em nhớ cho thầy cái công thức này. Công thức này chúng ta sẽ sử dụng xuyên suốt cho ba dạng toán luôn. Thầy sẽ không đưa công thức mới vào. Rất nhiều uh, rất nhiều giáo viên sẽ đưa cho các em một công thức nữa ở cái dạng toán số 3. Uh, à, chúng ta sẽ gặp ở phần cuối ấy. Tuy nhiên thầy sẽ chỉ đưa cho các em các công thức xoay quanh cái này thôi. Được chưa? Bài toán chúng ta chỉ dùng một công thức này để giải quyết cho các em đỡ phải nhớ nhiều. Ví dụ số 1 như sau các em chú ý này. Cho hàm số y bằng x mũ 3 trừ 3x bình phương cộng 1. Đề bài yêu cầu là viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại giao điểm của đồ thị với đường thẳng D có phương trình y bằng x trừ đi 2. Chưa có điểm M đúng không? Vậy chúng ta phải đi tìm bằng cách là gì? Xác định tọa độ giao điểm của đồ thị với cái đường thẳng D này. Đấy, vậy thì đối với ví dụ số 1 này chúng ta sẽ giải quyết như sau. Bước đầu tiên chúng ta đi tìm hoành độ giao điểm đã. Từ hoành độ giao điểm chúng ta sẽ tìm ra được tung độ. Hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số với đường thẳng D là nghiệm của phương trình. Phương trình là gì? x mũ 3 này trừ đi 3x bình phương cộng với 1 bằng x trừ đi 2. Chúng ta chuyển vế sang nhé. x mũ 3 trừ đi 3x bình trừ x và cộng với 3 bằng 0. Các em giải phương trình bậc 3 với ẩn x này chúng ta sẽ tìm ra được nghiệm. Và nghiệm đó chính là hoành độ của cái điểm m kìa, tức là x0. Ok chưa? Và phương trình này chúng ta giải quyết chúng ta sẽ tìm ra được nghiệm đó là x bằng cộng trừ 1 hoặc x bằng 3. Phương trình bậc 3 có 3 nghiệm. Đã là 3 nghiệm tức là 3 giao tuyến, 3 giao điểm ba giao điểm thì chúng ta sẽ sinh ra được ba tiếp tuyến. Từ đây chúng ta sẽ viết ra tọa độ giao điểm nha. Tọa độ giao điểm. Thầy sẽ đặt ở đây có 3 ba giao điểm vậy thì nó thầy sẽ đặt là M1. M1 sẽ có tọa độ là thầy lấy hoành độ là trừ -1. Thay vào thì các em nên thay vào đường thẳng D này. Thay vào cho nó đơn giản. Trừ -1 trừ -2 trừ -3 Tiếp theo điểm M2 thầy sẽ lấy là 1. 1 thay vào thì nó sẽ thành trừ 1 và cuối cùng M3 có hoành độ là 3. Và tung độ ở đây sẽ là 3 trừ 2 là 1. Đó. 3 tọa à 3 giao điểm sẽ là 3 tiếp tuyến. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi tính đạo hàm ta có này. f' x sẽ bằng f phẩy x chính là y phẩy này sẽ bằng x mũ 3 trừ 3x bình cộng với 1 tất cả đạo hàm. Ở đây thầy sẽ tính luôn. Các em chú ý nha, x mũ 3 đạo hàm 3x bình phương trừ 3x bình phương tất cả đạo hàm trừ 6x một đạo hàm là bằng 0. Đó chúng ta có f' x rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi xét từng giao điểm một và từng tiếp tuyến một. Đầu tiên là với với điểm M đầu tiên M1 có tọa độ là gì? Trừ 1, 3. Suy ra là F phẩy của trừ 1 sẽ bằng gì? Chúng ta thay trừ 1 vào đây. Trừ 1 tất cả bình phương là 1. 1 nhân với 3 sẽ là 3. Trừ 1 nhân với trừ 6 sẽ thành là cộng 6. Cộng 6 với cộng 3 là 9. Đúng chưa? Sinh ra là phương trình tiếp tuyến. Các em chú ý ở đây, phương trình tiếp tuyến tại M1 nó sẽ là gì? Thầy đặt đó là delta 1 nha. Delta 1 y nó sẽ bằng f phẩy của trừ 1 f phẩy của trừ 1 nhân với x trừ đi x0 tức là trừ đi trừ 1 là x cộng 1 và cộng với y0, y0 lúc này là trừ 3, vậy trừ đi 3. Đó. Và chúng ta thay vào nhá, thay vào thì nó sẽ là bằng gì? f phải trừ 1 là 9 nhân với x cộng 1 trừ 3 bằng đây là 9x. thì sẽ viết ra tương đương delta 1 y bằng 9x và cộng với 6. Đấy là một thằng, hiểu chưa? Với điểm M có tọa độ trừ 1 à, Thầy xin lỗi, chỗ này là trừ 3 chị Viết thành cộng 3 Trừ 1, trừ 3 Tiếp theo điểm M2 có tọa độ là 1, trừ 1 M2 có tọa độ là 1 trừ 1. Thì chúng ta tìm ra được F phẩy của 1 nó sẽ là bằng bao nhiêu? Thế đây, 1 trừ đi 6 vậy nó sẽ thành là trừ 3. Phương trình tiếp tuyến Delta 2 Delta 2 Delta 2 đây thầy sẽ thay luôn nha, Thầy sẽ không viết lại như thế này nữa Mà nó sẽ là gì? Y bằng trừ 3 nhân x trừ 1 và cộng với y0 tức là cộng với âm 1 trừ 1. Vậy kết quả ở đây sẽ là gì? Trừ 3x này. Và đây là cộng 3 trừ 1 vậy nó sẽ thành cộng 2, đấy là delta 2. Và cuối cùng M3 M3 ở đây có tọa độ là 31. Suy ra f' phẩy của 3 sẽ bằng gì? Thay 3 vào. 3 bình phương là 9, 9 x 3 27. 27 trừ đi 6 x 3 18. 27 trừ đi 18 thì nó sẽ là 9, vẫn là 9, đúng chưa? Từ đây suy ra phương trình tiếp tuyến delta 3 y nó sẽ là bằng 9 nhân với x trừ đi 3 và cộng với y0 tức là cộng với 1 Vậy nó sẽ bằng là 9x này trừ 27 cộng 1 và trừ 20 trừ 26. Đây sẽ bằng là 9x và trừ đi 26. Đấy vậy thì chúng ta sẽ tìm ra được ba tiếp tuyến delta 1, delta 2 và delta 3 với ba giao điểm. Ok chưa? Khi tìm được tọa độ giao điểm rồi thì việc à, tính à, viết phương trình tiếp tuyến thì nó rất là dễ đúng không các em? Và đây là dạng toán dễ nhất của phương trình tiếp tuyến rồi. Vậy là ví dụ số 1 chúng ta đã giải quyết xong và chúng ta cùng đến với ví dụ số 2.